đó cái nắp này các để nguyên bản như thế này cũng được hoặc là mình có thể dán băng keo đen xung quanh nắp cũng được nha các bác nha còn đĩa với hột thì hoàn toàn là đĩa hột trợ bây giờ em sẽ test thử nam châm ở cái nắp này để cho các bác thấy đây đây là nam châm này các bác này Đó, nam châm hoàn toàn không hít em thử luôn cả hột không hít nha các bạn đó hoàn toàn là không hít nam châm không hít khi mà đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp tại các sòng sới khi mà các bác sở hữu cái nắp tài xỉu nhìn vào mắt thường này em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể chơi và làm sao để mà mình có thể nhìn thấy được hột ở bên trong mà tay con mà tay cái mình lắc mà tay con người ta không thể nhìn thấy được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 em sẽ lật thử ra cho các bác này đó 632 tài chuẩn chưa ạ trong này tiếp tục lại tài tiếp này các bác này đó tài đúng chưa ạ tài tiếp này các bác này đó tài xỉu này các bác này xỉu 332 được chưa ạ vừa rồi em đã thử cho các bác một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu nhìn nó mắt thường rồi bác nào mà muốn được tư vấn nhiều hơn thì các bác cứ liên hệ với em và ngoài tài xỉu ra thì bên em cũng cung cấp tất cả những cái loại đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất năm 2022 này các bác cứ liên hệ với em khi xem video các bác nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để theo dõi những cái video mới nhất, những cái sản phẩm mới nhất của năm 2022 bên cơ sở em. Video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.